hệ thống giao thông đã được đầu tư quy hoạch đồng bộ sẵn sàng có khả năng kết nối với hạ tầng toàn khu vực tuyến đường Hoành Đai 4 kết nối Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An và cũng đi ngang qua khu đô thị Mỹ Phước. Con đường này vô cùng sầm uất và nhộn nhịp. Tuyến quốc lộ 13, đại lộ Bình Dương Tuyến đường huyết mạch này kết nối Tây Nghiên, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Tuyến đường này sẽ chạy qua khu đô thị Mỹ Phước để lên các tỉnh Tây Nghiên. Đây cũng là tuyến đường trung tâm của tỉnh Bình Dương. Hơn nữa, khu đô thị Mỹ Phước 4 còn được bao bọc bởi ba mặt sông. Bên cạnh đó, sông Thủy Tính nằm ở lân cận sẽ góp phần tạo nên không khí dịu mát và nâng cao cảnh quan cho trường đại học Thủ Dân 1 Cả nhà xem tới hay thì hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.